Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Hôm nay thì có một cái trải bài nó khá là thú vị ha Hôm nay chúng ta sẽ có một cái trải bài với nội dung là Nếu bạn kết hôn với họ thì cuộc sống sau hôn nhân của bạn và họ sau này sẽ như thế nào Và nếu các bạn thật sự là tò mò và các bạn cũng đang có đối tượng rồi Các bạn đang crush ai đó hoặc là các bạn đang quen ai đó Và họ đây là cái người mà bạn đang nghĩ tới trong đầu ha Thì nếu mà họ kết hôn với bạn thì sau này cuộc sống của hai người sẽ như thế dạ. nào đã làm ba cái nó ở trước đây nào mọi người nó hơi nhem nhút một xíu nha tại mình ghi bằng tay nên nó không được đẹp cho lắm thì số 1, số 2, số 3 thì có sẵn hết rồi mọi người hãy mở timestamp ở bên dưới không tin về những bộ bài mà mình sử dụng trong video mình cũng để ở trong phần mô tả luôn mọi người hãy chết cái phần mô tả ra cho nó lẹ nha còn đấy đây là những bạn số 1 nha Ôi mọi người trời đang rất là lạnh luôn á Cho nên giọng của Vi nó không có được thoải mái cho dạ. lắm Chúng ta có do something for someone Đấy Wow Các bạn vì cái người này mà cố gắng rất là nhiều ha Mình cảm giác từ cái lá bài này á Một, bạn hoặc là họ Hai người cho nhau rất là nhiều những cái sự cố gắng có nghĩa là một người thay đổi về người kia rất là nhiều có thể như là bạn vì người đó mà các bạn có thể nhìn ăn nhịn mặt để tặng quà cho người đó chẳng hạn vậy hoặc là các bạn à, cố gắng giảm cân để các bạn xinh đẹp hơn hoặc là các bạn luôn cố gắng trở nên hiền dịu dịu dàng hơn với cái người mà các bạn nghĩ trước giờ là mình sẽ không bao giờ dịu dàng đâu ha vì một người đó mà mình thay đổi rất là nhiều đây à, là mọi thứ cho một người ừ chúng ta lại có wow mọi người một lá bài rất đẹp nha I love you nếu mà bạn kết hôn với họ thì cái cái cái cái cái cái cái sự cái, hôn nhân này nè cái nền tảng của nó là từ tình yêu và cái lá bài này nó đang hạn định với mình ha rồi rất đẹp luôn I love you một cái câu trả lời rất rõ ràng luôn nếu mà hai người người kết hôn mà dựa trên tình yêu thì như thế là quá tuyệt rồi tuyệt vời không mặt trời còn đòi gì nữa wow chính là chúng ta có thể có à, receive with and appreciation à, xin lỗi mọi người nếu mà mình đọc tiếng anh nó quá phèn đi ha Vậy cái đó bài này nó nó sẽ nói là khi mà các bạn giải phóng những cái điều à, ở cho cái bản thân của mình ra à, thì cái trong cái trường hợp này nó có thể là khi bạn ở bên cạnh người đó các bạn được được phép giải phóng và được sống với chính mình có nghĩa là các bạn không phải gượng ép mình là mình phải cố thay đổi thành người này người kia để có thể vừa lòng họ để có thể được họ yêu bạn là chính bạn là một bạn với phiên bản tốt hơn tại vì khi mà cái lá này á, nó đi kèm với lá do something for someone thì cái này nó là các bạn là chính bạn nhưng mà ở một cái phiên bản tốt nhất ok là nhất thì những cái lá bài à, của bộ à, Whisper Blog thì lúc này nó cũng rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào á cho nên là mình đã có những thông điệp rất là tích cực ngay từ đầu video ha và mình rất là thích cái lá này luôn trời I love you thì còn đòi hỏi gì nữa mọi người ơi bây giờ thật thật sự mà nói á có bây giờ cái cuộc sống của mình nó xa xỉ quá nó nó vật chất quá hầu như ai cũng muốn là mình sẽ kết hôn với một người giàu ờ, con trai thì muốn kết hôn với một cô gái thì có học thức một chút xíu tự lập một chút xíu không ỉ ơi, không mè nheo cái kiểu nhưng mà mình mình tin chắc thì một cái cuộc hôn nhân mà nó không có tình yêu quá, thì nó sẽ không bền vững tuy nhiên mình thấy nếu mà bạn kết hôn với họ này, cái người mà các bạn đang nghĩ đến trong đầu á thì người này họ nói với bạn là I love you họ yêu bạn thì họ yêu bạn thôi họ muốn cưới bạn và ở bên cạnh bạn cả đời như thế là đủ ngọt ngào và đủ à, romantic rồi đúng okay, không? tiếp theo mình sẽ rút thêm vài lá oracle khác từ bộ à, nữ thần đi ha bộ này gọi là bộ nữ thần đi ha bộ cốt đẹp quy định đó mọi người nhưng mà mình à, mình đọc cái tên nó mình mệt quá nên mình sẽ kêu nó là bộ nữ thần đi ha để coi những cái nữ thần có gì chúc phúc với cái mối tình cái cái cái cái cái cái cuộc hôn nhân của hai người nha có gì dạng vào ô oh, ostara rồi cái lá bài ostara này à, thì cái lá bài này có nghĩa là mang thai hồi sinh và là một cái sự uh, chuyển đổi uh, một cái um, một theo một cái hướng tích cực của mọi người thì cái lá bài này á, theo mình thấy ở trong cái tụ bài này luôn á thì các bạn sau khi mà các bạn kết hôn á cái cuộc sống các bạn được thay đổi hơn rất là nhiều nó sẽ thay đổi một cách tích cực hơn tại vì hồi nãy á, mình đã nói với mọi người á, chúng ta có lá đu xung quanh, someone xâm thân nè chúng ta sẽ vì một người nào đó mà chúng ta sẵn sàng thay đổi bản thân của mình bạn hoặc là họ có thể như là họ là một cái người ờ, nghiện ngập hút thuốc là cái kiểu thì khi mà họ quen với bạn họ cưới các bạn thì họ tốt lên họ không có những cái thói hư tật xấu mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa đó cũng là một cách để thay đổi theo một chiều hướng tích cực đúng không à, à, thì, thì nếu mà các bạn thì bình thường các bạn à, không có biết chăm sóc người khác các bạn là một người rất hậu đậu vụng về thì sau khi mà các bạn kết hôn rồi các bạn có thể là trở thành tự nhiên các bạn phát hiện nên mình có một số cái kỹ năng mà nó rất là hay ho chẳng hạn như là bạn biết nấu ăn nè các bạn biết may vá thiêu thùa là cái, cái kiểu là tự nhiên các bạn các bạn bản năng trong con người của các bạn á nó nó trỗi dậy và nó có một cái đức tính mà các bạn giống như là các bạn bị bỏ quên từ đâu và nhờ cái cuộc hôn nhân này thì các bạn tìm lại được những cái thế mạnh mà mình đã bỏ quên nó từ lâu mà các bạn nghĩ là mình không bao giờ có được chẳng hạn như các bạn nghĩ là bây giờ mình không biết nấu ăn nhưng mà mình cưới người này xong á là các bạn tự nhiên mà nấu ăn rất là ngon nè tự nhiên các bạn thấy người ta ăn ngon thì các bạn rất là vui và các bạn càng muốn tìm hiểu và nấu ăn hơn nữa um, các bạn biết không cuộc sống á nó nó luôn thay đổi và con người của chúng ta cũng vậy tùy vào hoàn cảnh mà sẽ thay đổi theo cái trường hợp đó ngoài ra cái lá bài này á nó còn có một cái uh, cái ý nghĩa như thế này chính là mang thai khi mà nếu mà các bạn có con với nhau á các bạn kết hôn với người đó các bạn có con có em bé thì đứa bé này là một cái đứa bé mà nó sẽ mang lại rất là nhiều cái tự tích cực và vui vẻ trong cuộc sống của bạn à, có thể như là hai người khi mà có con với nhau á thì sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn có vẻ như là cái đứa trẻ này sẽ là một cái chuyện sự liên kết nó sẽ giúp cho hai người thắt chặt cái tình yêu mà đang ờ. chào đời á nó sẽ mang lại rất là nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống của hai người à đây một cái lá bài rất là đẹp ha nếu mà trong hôn nhân luôn thì cái bài này cực kỳ liên quan luôn vào à, chưa gì mình thấy do một màu sắc tươi đẹp ở trong cái bộ à, trong cái tủ một rồi fresh ok các bạn chấp nhận cái cái cái sự à, không tốt của người ta tại vì các bạn biết không khi mà mình yêu mình thương một người á là mình yêu hết cả cái thói xấu như là cái cái cái điều tốt của họ thì tất nhiên các bạn chọn ở lại một người á, không phải chỉ là các bạn yêu họ không mà còn còn còn thử thách và cái sự kiên nhẫn của mình nữa có nghĩa là ờ, các bạn nghĩ có nhiều người á, người ta ở với nhau có một hai ngày ta chịu hết được ta đi chỗ khác rồi à. nhưng mà khi mà các bạn yêu một người các bạn ở bên cạnh người đó các bạn thương hết tất cả những gì mà họ có các bạn sẵn sàng bỏ qua những cái điều đó mình thấy nếu mà có lá bài này rút ra các bạn sẵn sàng bỏ qua những cái điều mà họ họ không tốt ở trước đó họ quen bao nhiêu người họ đi với ai họ đã làm những cái điều gì gì nó không tốt các bạn sẵn sàng bỏ qua hết à, mình thấy các bạn là một người rất là bao dung ha và các bạn chấp nhận rủi ro các bạn cho họ tình yêu cho nên á khi mà cái mối quan hệ này á nó mình cảm giác như là cái sự cho đi của các bạn sự cố gắng rất là nhiều à, tại coi đến đây mình thấy cái mối quan hệ của các bạn á nó gặp rất là nhiều trắc trở luôn nếu mà hai người đến với nhau á phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn rất là nhiều cái rủi ro thì hai người mới có thể đến với nhau được à, tuy nhiên đây là một cái tình yêu rất là đẹp ha người ta nói cái gì mà dễ quá thì không bao giờ trân trọng ừ. mình thấy cái có vẻ như hai người đã trải qua rất là nhiều biến cố để có được cái ngày hôm nay ok chúng ta có let's write time yeah. Dạ. cái cái lá này nó xuất hiện ra sau đây á mình cảm giác như là các bạn trở nên nhạy cảm hơn và các bạn rất là biết lắng nghe uh, có thể trong sau khi mà các bạn kết hôn á, thì các bạn sẽ uh, có cái xu hướng lắng nghe nhiều hơn cái cảm nhận nhiều hơn cái đối phương cái người chồng người vợ của mình á cần cái gì và thiếu cái gì thì mình sẽ bù đắp cái đấy à, mình thấy các bạn cho đi họ rất là nhiều và vì các bạn cũng đã ở bên nhau và trải qua những cái điều tiêu cực á tại vì ở đây chúng ta có lá uh, live of fest uh, thì cái lá này có nghĩa là chấp nhận rủi ro và bỏ qua những cái điều đó hai người đã cùng nhau đi qua những cái biến cố ha trải qua những lần rất là đau buồn rồi và vẫn yêu nhau và vẫn ở bên cạnh nhau thì có một lúc nào đó mà người ta nói là hiểu nhau đến mức độ là không cần phải nói là cái người kia nghĩ cái gì vẫn vẫn có thể hiểu được các mọi người thì cái lá này nó giống như là một cái lá mà không cần nói mà cũng cũng cũng có thể hiểu được cái đối phương mình nghĩ cái gì á thì cái lá này nó rất là tâm linh ha có vẻ như hai người yêu nhau rồi cái mối quan hệ này nó nó còn có một cái sợi dây liên kết rất là vô hình nữa nhiều khi á, các bạn chỉ cần để ý cái sắc mặt của người ta thôi hôm nay người ta tự nhiên không vui nè rồi uh, tự nhiên hơi đau bụng hay là cái gì đó là các bạn còn người ta không còn nói các bạn cũng biết nữa hai người có một sự ăn ý nhất định với nhau rồi cái cái tụ bài này á, nó giống như là một cái cặp vợ chồng mà kiểu như là mình cảm giác như hai người phải gặp rất là nhiều cái phong ba bão táp thì có thể đến với nhau được luôn á và cái hai cái tình yêu giữa hai người dành cho nhau thật sự rất là lớn luôn mới có thể thiết lập nên mối hôn nhân này mình không biết hai người có kết hôn được với nhau không ha nhưng mà những cái lá bài đã nói nếu mà bạn kết hôn với họ đây là một cái mối quan hệ mà nó phải trải qua rất là nhiều những cái điều uh, tiêu cực và khó khăn thì mới có được cái vụ mùa bội thu như thế này tuy nhiên mình vẫn thấy nếu mà hai người kết hôn thì đây là một cái viễn cảnh rất là đẹp là một cái bức tranh toàn thể rất là đẹp luôn ok bây giờ mình sẽ đánh tarot để xem chúng ta có à, một cái câu chuyện hôn nhân nào ô oh, chúng ta có hậu su ờ ba xu là mọi người rất là nhiều xu ha một cái gì đó mang cái tính tin tưởng và nó nó nó nó có cái kiểu mà không phải phô trương quá nhiều mà vẫn hiểu cho nhau Mexican wow mình uh, 10 cấp <laughs> cái tổ này kỵ sĩ thu mình nghĩ nếu các bạn à, các bạn tụ này á mình không biết là các bạn đã kết hôn hay chưa mà cái người mà các bạn đang nghĩ đến có đang quen với bạn hay không nhưng mà mình nghĩ á khi mà những cái lá bài này nó rớt ra thì nếu mà hai người đang crush nhau ha thì cái mối tình này rất nhiều cảm xúc bạn yêu họ bạn yêu họ rất là nhiều ờ, và bạn là nữ hoàng hoặc là kỵ sĩ ở trong mắt của họ luôn bạn là những người rất là đẹp À, rất là tài năng rất là tỏa sáng trong mắt của họ luôn à, cái tình cảm này à, cho dù hai người có nói ra với nhau hay không à, còn nếu mà trong những cái cặp mà đang quen nhau cùng với cái lá 10 cấp này ở đây á thì chúng ta còn không còn nghi ngờ gì nổi mọi người kiểu giống như là ôi trời tôi thích bà đó lắm má tôi thích anh đó lắm má kiểu như hai người tôi là yêu nhau đang yêu nhau thắm thiết cuồng nhiệt cuồng si cái kiểu và <laughs> các bạn không ngại phô bài cái điều đó cho cả thế giới biết là các bạn đang hạnh phúc như thế nào tại vì chúng ta có lá mexican nè cái lá mexican là lá biểu diễn á các bạn sẽ không ngại à, phát cẩu lương phát cơm chó cho mọi người xung quanh xem mà chúng ta đang hạnh phúc như thế nào bạn và cái người uh, người chồng người vợ của bạn đó đó sẽ luôn tỏ ra mình là một cái cặp đôi rất là hạnh phúc chúng ta có kỵ sĩ xu và dạ, hậu xu cái lá bài này ở đây nó nói là các bạn không phải là cái người mà hay nói những cái lời hay ý đẹp không phải là một cái người nói tại vì thường năng lượng của đất là những người rất là khô khan và họ không giỏi thể hiện bằng lời nói mà họ sẽ thể hiện qua hành động hay là một qua một cái xu hướng vật chất và ở đây khi mà chúng ta có à, hậu xu và kỵ sĩ xu thì mình cảm giác cái mối quan hệ này á nó không gặp quá nhiều vấn đề về mặt tiền bạc Ờ, có nghĩa giống như là mọi người đã tự chủ trước đó rồi có thể là nếu mà nữ thì các bạn cũng đã có một cái công việc hoặc là có một cái gia sản nhất định khi mà bạn lấy kết hôn rồi và cái người đàn ông cũng vậy thì à, bạn nếu mà con trai thì các bạn cũng đã có thành tựu có thể mua nhà mua xe rồi cái, cái kiểu rồi thì mới nghĩ đến việc kết hôn mọi người có nghĩa là trong một cái trạng thái ok la để có thể lấy lấy chồng lấy vợ à, không phải lúc nào ôi trời giờ có tiền nó mà lấy vợ bây giờ ôi có tiền nó mà lấy chồng ôi lấy chồng sao không biết nó có khinh mình nghèo quá hay không thì không ha cái cái cái cái tình trạng kinh tế của những bạn tụ một rất là tốt luôn cho nên là hai người lấy với nhau á thì cái cái vấn đề kinh tế nó không phải là một cái gì đó nó nó nó quá là nặng nề và cái lá ba xu ở đây á đây là một cái dấu mốc và một cái thành tựu rất là lớn giữa hai người ha cả hai người đều rất là trân quý cái điều này cái việc mà hai người đến kết hôn với nhau á thì à, giống như là các bạn rất là nỗ lực cho một cái gì đó và các bạn nhận được một cái phần thưởng xứng đáng gì đó cái lá vai su này là giống như là một cái tấm mặt khen và khen ngợi cho cả hai người là ờ à, đúng rồi đó hai người đến với nhau là đúng rồi đó trời sinh một cặp <laughs> ok ok ok nói chung là cái tình cảm của hai người á mình cảm giác như là hai người sẽ không ngại phô bày cho cả thế giới biết là mình yêu người đó như thế nào nhưng mà không phải là ngọt ngào à, kiểu như mình nói những cái lời lố lăng quá nhưng mà các bạn sẽ rất là giỏi trong cái khoảng mà khiến cho người ta hâm mộ các bạn chẳng hạn như là hai hai vợ chồng á à, hay đi ăn sáng với nhau rồi mặc đồ đôi đâu cần phải nói với nhau là à em yêu anh là anh yêu em các kiểu thì mới gọi là ngọt ngào đâu ngọt ngào ở đây là các bạn có thể uh, các bạn hai hai người mặc đồ đôi chở nhau đi trên phố nè rồi uh, uh, một hôm uh, đẹp trời cái uh, vợ thức dậy uh, nấu nấu cơm xong mà chồng rửa chén vậy cũng ngọt ngào vậy đâu cần phải thiết nhất thiết là phải nói là anh yêu em em yêu anh nè rồi à, này kia sánh số ở đâu thì mới có thể hạnh phúc được nhưng tuy nhiên mình thấy cái nền tảng của gia đình hôn nhân nếu mà hai người kết hôn với nhau á thì cái điều mà tốt nhất ở đây là mình cảm giác được là hai người có một cái nền kinh tế rất là tốt cho nên khi khi mà hai người kết hôn á hai người sẽ không gặp quá nhiều những cái vấn đề về kinh tế thì phần nào nó cũng hạn chế đi một số cái vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân rồi cho nên hai người đến với nhau á mình cảm giác như là hai người là một cái cặp đôi một cái cặp vợ chồng khiến cho bao người ngưỡng mộ trời chồng lúc lúc nào người ta nhìn vào bạn thì người ta cũng nói là ồ chồng con đó tốt á à, còn nếu mà bạn là nam á thì vợ con đó trời vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu nữa đó như vậy khiến cho người ta rất là ngưỡng mộ và hai vợ chồng rất là hạnh phúc à, cảm thấy ở đây lá 10 cấp là một cái gì đó rất là ngọt ngào và hồi nãy mình có rút một cái lá là Ostara thì cái lá đó nó hiện diện cho chữ mang thai á thì uh, khi mà cái độ tuổi của những bạn này lấy lấy nhau á mình nghĩ là cũng là một cái độ tuổi mà nó trưởng thành nhất rồi tại vì xu á cũng thường mang xu hướng nó già dặn mình nghĩ là nếu mà nam thì cũng đã gần 30 nữ thì trên 25 rồi thì mới có thể nghĩ đến cái chuyện đó và cũng đã một cái gia sản nhất định rồi và đây là một cái thời điểm rất là thích hợp để có em bé à, đây là một cái ờ, tin vui ha trời ơi tụi bạn một nó khá là sung mượt <laughs> cái cái cái điều tốt sau khi hai những kết hôn sẽ là những cái điều tích cực tiếp theo chúng ta ô ba xu một lần nữa mọi người vẫn là một cái lá nói về thành tựu ồ oh. muốn kiếm ừ, ừ, ừ. bảy cấp ừ. bảy cấp nó lại đi kèm với lá bốn kiếm nè là ngoài kia bao la sóng gió về đây có em có anh <laughs> kiểu như là à, sao hay tại vì ở đây chúng ta có lá ba xu nè ha cái lá ba xu ở trong cái tụ bài này thì có nghĩa là một cái thành tựu một cái bài học gì đó và hai người đúc kết với nhau rất là nhiều và khi mà hai người ở bên nhau hai người học hỏi cho nhau rất là nhiều giống như mình đã nói ngay từ đầu những cái lá oracle á bạn vì họ mà trở nên thay đổi rất là nhiều và các bạn cố gắng thay đổi để mình hoàn thiện hơn trở thành một cái phiên bản tốt đẹp hơn à, bình thường thì ăn nói không có được ngại ngàn duyên dáng lắm nhưng bây giờ lấy chồng xong mình ngọt ngào đáng yêu hơn đó cái kiểu uh-huh. biết về cách để mình có thể dĩ hòa dĩ quý hơn à, nhẫn nhịn một chút à, còn nếu mà con trai thì bình thường mê chơi thì giờ bây giờ là biết lo cho vợ nhiều hơn rồi đó đó và cái cái lá bốn bốn kiếm này nè à, khi mà đi ra cùng với cái lá bảy cấp mẹ luôn À, điều bên tiêu cực nó sẵn sàng tấn công bạn á thì khi mà các bạn về nhà thì các bạn thấy mình đã chọn đúng rồi các bạn có thấy hình ảnh của một người đàn ông và ở trên đây là những cái món đồ và cái món đồ này rõ sáng không giống như là các bạn chọn được một cái nơi một cái một cái món đồ phù hợp với mình á một cái thứ gì đó nó phù hợp với mình và nó nó là chân ái của mình thì giống như là các bạn ở một nơi để về một cái nơi mà các bạn nghĩ là bạn đã chọn đúng rồi có bao nhiêu dòng tố có bao nhiêu những cái à, tiêu cực đi qua Ờ, ở ngoài ở ngoài kia có bão dông như thế nào thì khi mà các bạn về nhà khi mà hai bạn kết hôn với nhau á thì hai bạn sẽ là chỗ dựa của nhau thì ở đây chúng ta có lá tám gậy nè cái lá, lá tám gậy nó có nghĩa là hành động dứt khoát dứt điểm và chọn được một cái gì đó phù hợp với mình á không có dây dưa không có lằng nhằng nữa thì giống như là khi bình thường á ờ, các bạn quen cuộc sống một mình các bạn ờ, các bạn quen người này người kia á các bạn ở một mình các bạn không có quen ai hết trơn các bạn hoàn toàn độc thân các bạn muốn đi đâu cũng được các bạn muốn làm gì cũng được bạn đi giờ nào bạn chơi cái gì bạn tiếp xúc với ai độc hại như thế nào thì chỉ có một mình bạn biết thôi và không ai điều chế những cái điều đó hết tuy nhiên á khi mà các bạn kết hôn rồi các bạn học được những cái bài học cuộc sống rồi kiểu bảo dâm như thế nào và cái mối hôn nhân này á nó nó là một cái bài học một cái lá ba xu cái lá mà nó mang cái tính uh, kiểu như là mình sẽ học hỏi được rất là nhiều sau cái uh, cái cục hôn nhân này nè các bạn học cách dứt khoát hơn biết nói không và trở về cái nơi mà mình cần trở về nơi các bạn biết là các mình sẽ ở đó mà mình sẽ có cái bất cái cái sự trách nhiệm mình cần phải có một cái sự chức khoát và mình có có một cái sự à, à, nó rõ ràng hơn với cái cái cuộc sống xô bồ ngoài kia bình thường có thể là các bạn cố quá các bạn luôn cố gắng để làm những cái à, điều mà các bạn nghĩ là nó không có tốt cho các bản thân của mình thì bây giờ khi mà các bạn kết hôn rồi thì khi bạn có họ là vợ là chồng của mình thì các bạn có một cái lý do cụ thể để mình có thể say no tới cái cuộc sống ngoài kia bạn nói không và các bạn chọn cái phương án trở về nhà và giải quyết hết những cái mối tiêu cực ở ngoài kia bằng cách là cho nhau sự tin tưởng à, và các bạn biết á thì cái lá bài cấp ở đây đó mình lại thấy một cái câu chuyện như thế là các bạn đã chọn đúng rồi chọn được đúng những cái điều mà mình cần bằng chứng là hình ảnh ở đây chiếc cúp này nó phát sáng nè các bạn đã chọn các bạn đã và đang đang đang đang chọn đúng một cái cái lựa chọn nào đó ok à, tám gậy đây là chất khóa ha cực kỳ dứt khóa ha trở nên mạnh mẽ và cái lá này mình cũng cảm giác là có một sự trách nhiệm sau khi hai bạn kết hôn xong nữa ok cái người đó à, sau khi mà các bạn kết hôn với người đó thì cái vấn đề tiêu cực trong cái mối quan hệ hôn nhân này là gì uh-huh. Uh-huh. tiếp theo là sáu gậy wow rồi rồi hiểu hiểu hiểu <laughs> những cái lá bài nó đang rất là manifest với nhau à, yes judgment yeah. ok uh, mình có cảm giác như là nếu không phải là bạn hoặc là họ thì hai người rất là nóng tính ha à, ờ, chúng là những cái người mà rất là à, kiểu như mà là đọc mồm đọc miệng á kiểu <laughs> kiểu mà nóng là một cái là hay nói những cái lời mà nó đau lòng nó cưới dao vào họng người ta nè, nè <laughs> các bạn có thấy hình ảnh của kỵ sĩ kiếm không họ là một ừ. càng kỵ sĩ một một chiến binh một mà lúc nào cũng cha cầm lưỡi kiếm này và chẳng sẵn sàng là ừ, ừ, hổ hổ báo cáo trộm với ai luôn và tiếp theo chúng lại ta có sáu gậy nữa thì cái lá này á, bình thường trong một cái cái cái cái tụ bài á, sẽ là một cái ờ, trạng thái gọi là tự tin và rất là mạnh mẽ thể hiện cái tôi của mình á thì hồi nãy mình đã nói là khi mà các bạn kết hôn với nhau á thì hai người đã có trong cái trạng thái rất là tự chủ về mặt kinh tế có nghĩa là ông hoặc là bà đều ngang hàng với nhau á không có chênh lệch quá gì về mặt tài sản không có cái sự ờ, là em à, nghèo hơn nên anh khinh em hoặc là mối quan hệ này nó có một cái sự liên kết nhất định giữa hai bên à, đó cho nên là ờ, cái người nào cũng là một cái người có cái tôi rất là cao thì cái cái cái lái tháo gậy ở trong cái trường hợp này chính là hai người rất là tự tin và rất là dễ để thể hiện cho mình là mình tự tin và mình độc lập tự chủ như thế nào đó thì khi mà nó đi kèm với tiệc sĩ kiếm và lá bốn cấp này là hai người khi mà hai người giận nhau á hai người rất là hay chiến tranh lạnh và đây cái lá bốn cấp này lại muốn à, nghĩ là anh ta hết yêu mình rồi cô ấy hết yêu mình rồi à, cứ cứ la bò rắn răng là à, anh ta không yêu mình nữa đâu anh ta cứ nói những cái lời tổn thương mình mình mình sẽ mình sẽ chọn à, mình ở một mình mình không không muốn quay về cái cái cái cái, cái ngôi nhà đó nữa mình sẽ không làm vợ hoặc làm chồng của này nọ nữa nói chung là hai người không hợp đó muốn nhiều lần muốn nghĩ đến cái chuyện ly dị ha hai người mình cảm giác như là uh, yêu thì yêu đó ngọt ngào thì ngọt ngào đó nhưng mà cãi nhau một cái là cũng chí chóe tưng bừng khói lửa luôn không không không thu một một ai đâu và cái lá The Star mà nó ra cùng với lá Judgment ở phía sau cùng á thì cái lá The Star này ở đây á là mình thấy nhiều lần các bạn các bạn thấy được là mình nên chọn một cái con đường khác tốt hơn <laughs> mọi người hiểu không giống như là họ Ừ, khi mà các bạn giận nhau thì các bạn hãy chăm chăm cái thói xấu của đối phương á các bạn nghĩ là ôi anh ta có những cái thói hư tật xấu đó đó đáng lẽ thì ngay từ đầu mình yêu rồi mình yêu thì nhưng mà à, rõ ràng anh ta có những cái thói, hư tật xấu mà khiến cho mình rất là khó chịu hoặc là cô ấy có những cái điều mà khiến lặp đi lặp lại mà mình đã nói bao nhiêu lần mà cô ta vẫn không hiểu ừ, các hiểu các các cái thể loại như vậy à, thì cái lá lịch ta là các bạn tìm cho mình một cái hướng đi mới mọi người không giống như là ở đâu một chỗ cũng chán à, <laughs> cái lá này nó nó nó nó có ý nghĩa như vậy có nghĩa là hai người ở bên nhau là một khoảng thời gian dài rồi mới kết hôn với nhau đó thì là một cái thành tựu là một cái thành tựu nhưng mà ở trong cái gì nó ở trong người ở trong chăn mới biết chăn có rận đúng không mọi người cho nên là cái lá này á, nó nó rất là kiểu như là hai người sẽ rất là dễ cửa gãi và dễ nhìn ra cái hướng bên ngoài kiểu như là ủa không có bà không có không có ông thì cũng đâu cũng đâu chết đâu đó kiểu vậy <laughs> cái lá này là các bạn hãy nhìn ra hướng bên ngoài lá chết mình ở trong cái lá bài này là một cái lá phán quyết với mọi người kiểu như là các bạn rất là hay phán vội uh, ờ, bạn hoặc là họ kiểu rất là đưa dễ dàng một kết luận các bạn hãy biết là hôn nhân nó giống như là một cái gì đó rất là quan trọng trong cuộc sống của mọi người không phải giống như chúng ta yêu nhau chúng ta hết yêu chúng ta chia tay nha mọi người không phải chúng ta có thể thốt lên một câu là ôi à, đi vậy đi giống như là chia tay đi nha mọi người mình lá bài này nó khuyên là các bạn cần phải biết là các mình phải nói những cái cái cái câu mà nó có điểm dừng chẳng hạn như là chúng ta giận lên chúng ta có thể nói những cái câu tổn thương nhưng mà cái câu chia tay trong hôn nhân á, là ly dị đi á thì cái đó nó sẽ mang cái tính rất là nặng nề và cái lá này á nó nó sẽ thì các bạn có thấy những cái hình ảnh của những cái người ngã quỵ không các bạn chỉ còn thốt ra một câu mà nó không đúng thôi thì có thể như là cái mối quan hệ này nó sẽ tạch giữa đường ờ mình mình biết là hai người yêu nhau nhưng mà các bạn biết càng yêu á thì mà khi mà tổn thương rồi á nó lại càng nặng đà hơn nó càng dễ đứt ra nhiều hơn đó cho nên là trong cái mối quan hệ này mình thấy là cả bạn lẫn họ đều có những cái tôi rất là cao và khi hai người giận nhau rồi tiếng tranh lạnh kéo dài rồi không thương rồi không ờ, kiểu như mà mỗi lần ờ, nói nói thì cãi nghe chí ché có lửa xong cái giận nhau xong vài bữa cái lại uh, quạo quọ kiểu xong cái đề điên tiết lên để nói là đòi ly dị đi nhưng mà mình nghĩ á, cái mối quan hệ nó cần cả hai bạn rất là yêu nhau ha thì hãy suy nghĩ cho những cái cảm xúc của mình chứ không chỉ nên nhìn ra bên ngoài kia mình tốt và mình xứng đáng với những cái điều tốt hơn ok thì cái là bạn là nói với các bạn là các bạn nên thận trọng về cái lời nói của mình ờ khi trong cái mối quan hệ hôn nhân nè cái cái cái lời nói nó nó không có khiến cho các bạn bị tổn thương về mặt thể xác nhưng mà nhiều sự kiên nhẫn hơn ừ có thể là hai người đã ở bên nhau rất là lâu để có thể đi một cái quãng đường nó dài và nó xa như vậy thì không có lý gì mà chúng ta chỉ vì vài câu nói mà nó nó giữa đường đứt cánh không mọi người đây là một cái tụ bài nó rất là sâu sắc tụ một ha à, chúng ta có vui nè có buồn thì hy vọng là các bạn sẽ có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu mà hai người đến được với nhau thì mình sẽ mong là mọi người có một cái happy ending một cái à, ngôi nhà và những đứa trẻ à, để ừ. xem ở trong cái lá này là nếu mà hai người có đi hưởng từng chân mặt với nhau á thì hai người sẽ uh, đi đâu hả ờ, cái này là chỉ là vui thôi nha mọi người mình không có ấn định là hai người phải đi đến đó đâu nha cái này là vui thôi hả và đi chữ xấu mọi người à thái lan nha mọi người chúng ta có Phnom Penh thì đảo Korong à cái đảo này rất là đẹp luôn mọi người nếu mà mọi người biết muốn biết là nó xinh đẹp như thế nào thì mọi người có thể uh, tra Google ha uh, Thái Lan Phnom Penh đảo Korong cái đảo này rất là đẹp uh, mình có xem video của ai ta mình không nhớ là thêm đi đâu có ai nhưng mà có review cái đảo này trời ơi, xinh cực kỳ mà năm nay thì coi như là covid quá à, không đi du lịch nước ngoài được rồi nhưng mà mình rất mong là mọi người luôn giữ gìn sức khỏe để có thể yêu và có thể đi đến những nơi mà mình thích à thì đây là những bạn tụ một okay. những bạn tụ hai mình sẽ rút từ bộ Whisper Blog để xem là tình cảm của hai người sẽ có những cái điều gì thú cái lá bài này nó có nghĩa là hãy cho cho bản thân của mình chọn một cơ hội mới chọn một cái điều tiếp nhận mới thì cái lá này nó nó theo, theo một cái nghĩa như thế này các bạn uh, giống như mở ra một cái chân trời mới khi mà hai người kết hôn với nhau á có vẻ như là hai người không có nghĩ là sẽ kết hôn với nhau đâu mà nghĩ về bạn và đối tượng của họ uh, đối tượng của bạn thì không có cái nghĩ là tiến xa hơn các bạn chỉ nghĩ trong đầu là uh, được tới đâu hay tới đó nhưng mà cái lá bài này nó lại kèm một cái tia hy vọng các bạn đang mơ một cái gì đó nó mặc dù nó nó nhỏ nó nhỏ nó nó nó, nó mong manh thôi nhưng mà hai người rất mong là cái cái mối quan hệ hôn nhân này nó có thể tiến triển xa hơn bạn hoặc là họ nha mà mình thấy cái cuộc hôn nhân này nó sẽ kèm rất là nhiều cái sự hy vọng của bạn hoặc là đối phương của bạn luôn oh. có spend quality time together oh hãy trò chuyện và lắng nghe nhiều hơn uhm, cái tụ này nó không có nồng nàn cái tụ số 1 không có I love you cái tụ này nó nó là một cái gì đó giống như một cái cuộc ờ, một cái cuộc thỏa thuận vậy đó các bạn và đối phương đều đều trong cái trạng thái rất là nhẹ nhàng rất là nhìn cái cuộc sống này nó với cái ánh mắt nó từ tốn kiểu như là hai người kết hôn với nhau là dựa trên nhân duyên có nghĩa là bạn cũng nghĩ là à mình lấy cái người này là do ông trời sắp đặt còn uh, cái người kia cũng nghĩ vậy mọi thứ là kiểu như là uh, nếu mà thuộc về nhau thì sẽ gặp nhau thôi uh, thì hai người nhìn về cái cái cái cái cái cách nhìn về hôn nhân của hai người nó rất là nhẹ nhàng nó rất là thoải mái và giống như là một cái một cái tình bạn mà nó mang cái tính hàng năm dài uh, nó nó hơi đặc biệt một chút xíu là chinh bạn với tình yêu á mọi người kiểu hiểu không kiểu như là hai người hôn nhân là chẳng có lệ thôi chứ còn nếu mà gọi là quá trịnh trọng quá xa vời xa xỉ thì hai người không có nghĩ quá bị nhiều với nhau cái tình cảm của hai người là có nhưng mà nó không có đến nỗi mà wow, à, I love you ba ngàn kiểu gì anh à, giống như là nồng nàn bên kia à, không có chiếc kế như tụ một ha cái tụ này nó rất là yên bình theo một cái cách là hai người đến với nhau rất là chân thành và rất là thoải mái ừ anh cần thì anh sẽ ở lại ờ, em muốn thì em anh sẽ ở lại bên em ờ kiểu vậy đó uh-huh coi mình ham thậm chí từ cái năng lượng của những lá bài này á mình cảm giác như hai người còn không có uh, nghĩ là mình và họ sẽ kết hôn nữa ờ, kiểu vậy á kiểu uh, kiểu chỉ nghĩ là một cái cái gì đó rất là nhỏ thôi và nó rất là có vẻ là nó hơi uh, hơi vô vọng một chút ừ, những cái lá bài này đang nói với mình như vậy hai người ở bên nhau giống như một cái tình bạn giống như là một cái tình bạn mà nó nó mang cái tính tuy kiểm nhiều hơn ở bên nhau chỉ là hai người bạn khác giới ở bên cạnh nhau rất là thân có thể cùng nhau chia sẻ cùng cùng nhau trò chuyện và uh, cho nhau một chút hy vọng kiểu giống như là bây giờ tao với mày cứ làm bạn đi rồi uh, sau này mà tao với mày không ai lấy thì tao với mày lấy nhau ờ kiểu vậy đó và cuối cùng chúng ta sẽ có một lá là spiral connection ồ cái liên kết này nó rất là đặc biệt ha Ờ, nó nó vượt lên không gian và thời gian nghe, nghe nó nó sẽ uh, nghe nó rất là điêu ngoa sự liên kết vượt ra khỏi sự sống thông thường uh, mọi chuyện diễn tiến đều có nguyên do hãy biết rằng một vài người đến với cuộc đời của chúng ta là để dạy cho ta một bài học hay giúp ta tạo ra một nguồn động lực lớn à, dù mối quan hệ là là tình yêu tình bạn hay là một cái sự tri kỷ Ờ, mối quan hệ trưởng thành thì nó cũng thực sự quan trọng với cuộc đời của chính bạn thì cái người này á nói chung là bạn kết hôn với họ nó sẽ tạo ra một cái mối quan hệ mà nó nó rất là đặc biệt nó là cái kiểu như mà nó thương uh, yêu ơi là yêu như tụi một á thì không mà đây là một cái sự tin tưởng nó nó đang xuất phát từ cái sự chân thành đó nói chung là mình thấy hai người nếu mà kết hôn với nhau á hai người sẽ là một cái người không có quá ồn ào chị biết ờ à, người đó là chồng là vợ của mình á cũng không có khoe mẽ với ai là à, tao cưới con nhỏ đó đó hoặc là à tao lấy cái thằng đó đó các bạn bạn nhắc về chồng người vợ của mình á giống như một người bạn ừ cái người đó là cái người mà tôi rất là tin tưởng rất là nhẹ nhàng cảm thấy rất là bình yên khi ở bên người đó rất là an tâm luôn cảm giác của hai người khi mà ở bên nhau là như vậy <laughs> trời cái tụi bạn nghe nó hơi phiêu à ok để mình thêm coi uh, những nữ thần nói gì về cái uh, cái cuộc sống hôn nhân của hai người chúng ta có mẹ là the vibration wow điều gì đang tạo nên sự đúng đắn này trái tim của bạn đang đưa đúng hay không à, mình cảm giác như là cái mối quan hệ này nó không phải là một cái gì đó tình yêu mà nó nó mèo mè hè, hoa sói mà nó nó sẽ là một cái liên kết gì đó rất là mãnh liệt và nó rất là khó giải thích cho mọi người à. kiểu như không yêu thì không nào là yêu nhưng mà nếu mà xa thì không chịu được <laughs> mình rút ra mà được ngay cái lá bài này luôn á ồ cái lá bài này, nó có có nghĩa là nếu mà hai người kết hôn á đây là một cái quyết định rất là đúng đắn và nó uh, nó giống như là cái việc mà các bạn đang thắc mắc một cái điều gì đó mà các bạn nhận được một trả lời phù hợp vậy đó giống như là các bạn đang cần một cái món uh, cái món đồ đó mà tự nhiên các bạn được tặng vậy đó uh, kiểu vậy thì đây là một cái mối quan hệ mà nó nó mang cái tính mà đúng đắn thành công và cần cần được thiết lập ngay và luôn cái lá này nó mình hãy nhanh lên và cạnh thêm cái lá divine passion là giống như là thấp tới thời rồi đừng có đừng có né nữa à, kiểu giống như là à, sớm muộn gì chúng ta cũng thuộc về nhau <laughs> rồi mình không biết là hai người có đang quen nhau hay không nhưng mà mình thấy kiểu như là trên tình bạn chứ tình yêu là một cái người bạn mà nó nó đặc biệt hơn tình bạn một chút nhưng mà nó lại khó hiểu ha nó nó hơi lưng chừng một chút nhưng mà mình cảm giác như nếu hai người lấy nhau á sẽ có rất là nhiều điều thú vị nó tòi ra <laughs> cái này mình đã nói là bình thường thì nói chuyện với nhau là vậy nhưng mà khi mà yêu nhau rồi cưới nhau rồi lại tự nhiên mặn mà sâu sắc hơn ở trong mấy cái chuyện ngôn tình nó cũng hay kể như vậy mọi người <laughs> wow trời ơi à, cái lá này nó xuất hiện ở đây á, nó còn càng càng làm cho mình tăng thêm cái sự nghi vấn cái bộ Ê, à, cái tụ bài này chính là à, hai người thích nhau nhưng mà hai người không có biết hiểu không mọi người hiểu với mình không có nghĩa là hai người đều thích nhau hết nhưng mà hai người không có nói cho nhau biết là à tao thích mày kiểu ở đây chỉ gọi là thích thôi nha mọi người thích để đó đó à, mọi người ở đây có coi bộ phim Friendzone không ta thì cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng mà vì một cái lý do gì mà không thể hiện cho nhau biết được cái um, à, cái năng lượng của cái những cái bạn tụ hai mình cảm giác như lắm giờ là trong cái, giống như trong cái bộ phim đó đó à, rõ ràng là hết nhau nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà không không thể nào mà nói cho nhau là mình thích cái người đó được nhưng mà vẫn không thể nào rời xa nhau được <laughs> kiểu lạ ha kiểu kiểu như là đúng là trên tình bạn với tình yêu luôn mọi người à, cái cái tụ bài này á mình cảm giác như là các bạn còn thiếu một chút xíu nữa thì có thể là đến hôn nhân rồi đó nhưng mà nếu mà hai người mà kết hôn á thì đây là một cái quyết định rất là đúng đắn và sau khi mà kết hôn rồi á có vẻ như là hai người sẽ giống như là một cái người đi trong đêm đông và được một cái nơi để sửa ấm vậy đó mọi người kiểu giống như là các bạn những cái điều mà các bạn cảm thấy nó tò mò nó lưng chừng nó lơ lửng sẽ được giải đáp thì cái cái cuộc hôn nhân này sẽ là một cái câu trả lời thích đáng cho những cái điều mơ hồ à, nửa mùa à, hoang mang hồ quỳnh hương đó mọi người cái tình cảm này nó nó nó mang cái tính nó nó nó cần được bảo hộ mà nó không thể nào nói ra được các mọi người ok mình sẽ nói lên ra đó đi để xem coi cái tình cảm này sao mà nó nó nó phức tạp mà nó nó cồng kềnh như vậy ha chính vậy ô chính kiếm chứ xin lỗi nó mọi người đám cưới mà à, ờ, không nhân mà cái ba su không là wow mình thấy ngay cả khi mà các bạn ờ, kết hôn rồi á thì cái tình cảm của mọi người vẫn là cái dạng mà lặng thầm thể hiện <laughs> mình không hiểu luôn á cái tụi này nó nó khiến mình rất là khó hiểu nó một cái năng lượng gì mà nó nó chưa có tới nó giống như là nó tới đó rồi nhưng mà nó nó, nó rõ ràng là nó còn thay ly tiến xa hơn nữa nhưng mà tại sao nó cứ lưng chừng ở đó nè ừ. mình cảm giác như là hai người cưới nhau là đúng nha ờ ba xu và cái lá liên kết uh, ờ, Jamanda hồi nãy á, thì mình cũng cảm giác như là hai người đến với nhau là đúng rồi đó uh, ý trời đã định và đến lúc thi triển ở đây là mình lại có lá chín kiến và tám gậy kèm thấy cả lá năm cấp nữa uh, chín kiếm có vẻ như vậy nè khi mà các bạn thương người đó các bạn thể hiện người đó nha ví dụ nha bạn bạn bạn bạn bạn thương anh chồng của mình đi ha ok bạn là nữ và bạn bạn thương chồng của mình á các bạn rất là, là cố gắng thể hiện cho người ta biết là à, mình thương người ta mình chăm sóc người ta từng ly từng lý các kiểu thì anh chồng bơ bơ bơ bơ bơ làm những cái điều khác chỉ tập trung về bản thân của mình thôi rồi ok đến khi mà anh chồng của bạn á, thể hiện cho các bạn biết là anh chồng của bạn cũng thương các bạn đó cũng quan tâm chăm sóc các bạn đó thì các bạn lại bơ các bạn đang làm một cái chuyện khác và hai người rất là chật vật cái cuộc sống riêng của mình các bạn có thấy cái lá năm cấp này không là cái lá này nó nó cũng như là một cái sự uh, đấu tranh tư tưởng vậy đó không biết là mình thể hiện cái thế là có nhiều có lố quá hay không ừ. rất là lo sợ cái đối phương sẽ biết được là uh, mình yêu người đó nhiều quá hoặc là có đàn hai hai đứa trước đó quen đã quen trong cái trạng thái là cứ bình bình nhẹ nhàng bình yên như mây trôi đó thì bây giờ tự nhiên kết hôn nó là một cái mối quan hệ nó rất là vô hình các bạn có thấy cái lá the style này không rõ ràng là hai người có một cái tình cảm một cái mối liên kết rất chặt chẽ nhưng mà nó vô hình nè mọi người thấy nè rõ ràng là chúng ta đã kết hôn rồi nhưng mà hai người vẫn vẫn còn kiểu như là một cái rào chắn vô hình không dám thể hiện ra quá nhiều kiểu như mình thể hiện ra mình có nên là ngọt ngào với anh ta hơn hay không rồi à, mình mình có nên dịu dàng với cô ấy hơn hay không mình có nên uh, ga lăng hơn hay không nói chung là mình cảm giác như hai người có tình cảm đó nhưng mà sao vẫn cứ giam cầm ở đấy kiểu giống như là muốn thể hiện lắm nhưng mà nó vẫn chưa ra được nó nó nó, nó chưa có tới mọi người à. hơi truyền thống chút xíu ờ à, kiểu như không phải là cái thể ờ, thể hiện ra bằng lời nói cũng không thể hiện ra về mặt vật chất bên ngoài có thương thì để trong lòng thôi không có thể hiện ra nhiều quá thể hiện ra nhiều quá sợ người ta nói là mình lố à, bà thì nói là ôi ông sến quá đi cái xong cái ông mà làm vậy cái à, cái bà cũng nói là trời ông làm gì kỳ cục vậy à, sao làm gì ai coi được xong cái ờ, tới lúc mà bà ngọt ngào xong cái ông cũng chề môi luôn ông mới nói là trời ơi à, ờ, sâm này bà à, nói mấy câu cải lương quá rồi ừ, cái kiểu vậy đó nói chung là một cái mối quan hệ mà rõ ràng là thích lắm nhưng mà tại sao không không thể hiện nó quá nhiều ha mình <laughs> tự nhiên tự nhiên coi cái tụ bài này mình cảm thấy nó nó nó nó hơi tí xíu nó hơi sai sai sao á hay là do cái sức phát triển của hai người nó nó hơi ngộ ngộ nhưng mà mình cảm giác như là hai người vẫn là một cái có một cái sự liên kết vô hình các bạn có thấy cái lá the star không và cái cái lá mà hồi nãy Kali ờ à, đúng rồi cái lá ending and beginning hai người có một cái gì đó nó liên kết rất là chặt chẽ là kết thúc của một cái mối quan hệ cũ tăng thành một cái mối quan hệ mới chẳng hạn như là tình bạn biến thành tình yêu rồi từ không không không là từ tình bạn biến thành hôn nhân ờ kiểu vậy ừ mình cảm giác như là một cái sự hoài nghi ừ. Đó, ừ hai người vẫn bấm bấm vậy không không thể hiện được quá nhiều ờ search vào à, mình <laughs> ba lá arcana lớn rất ra luôn à, ờ, emperor tự chủ the sun có em bé Uhm, thường sun trong các bộ bài nếu mà nói về tình cảm uh, nhất là trong hôn nhân thì sẽ là có em bé một cái sự chào đời của một cái sinh mệnh mới à, và cái lá này nó cũng sẽ nói là nếu mà hai người có em bé thì hai người sẽ thân và yêu nhau nhiều hơn có vẻ như là cái ờ, đứa con này nó sẽ ờ, mang lại rất là nhiều những cái điều ờ, ngọt ngào giữa hai vợ chồng Có vẻ như là bình thường không có thể hiện nhiều quá nhưng mà khi mà vợ mình mang thai nè rồi mình có cớ để mà mình thể hiện nó nhiều hơn chút có vẻ như là cái đứa con này nó sẽ được sinh ra từ cái sự chăm sóc ngọt ngào giữa hai vợ chồng ha kiểu vậy một cái điều rất là happy còn cái lá mexican này nè các bạn sẽ thấy những cái điều tuyệt vời sau khi các bạn kết hôn Mexican là phép thuật đúng rồi mọi người có nghĩa là bình thường các bạn nghĩ là xong bây giờ có những cái điều đó xảy ra cho cuộc sống của mình đâu nhưng mà cái lá này nó nói là các bạn hãy kết hôn đi và hãy chiêm ngưỡng và hãy tận hưởng những cái điều tuyệt vời đang đến với mình những cái điều mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ giải qua Ừm, hồi nãy mình cảnh ơ, mình rút cái những cái lá bài từ bộ Roman Tarot á, là mình cảm giác như là hai người vẫn còn rất là đè nén cái cảm xúc của mình, rất là lo sợ khi mà mình thể hiện ra nhiều quá rồi có bị lố hay không có bị người kia nói là kỳ quá hay không, rất là lo sợ cái sắc mặt của người kia. Nhưng mà cho đến đây á, mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ tốt lại thôi khi mà chúng ta chưa thử cho chúng ta là biết chúng ta có thể làm được hay không mọi người đúng không kiểu như chúng ta chưa đi cái đoạn đường đó thì chúng ta biết nó dài hay ngắn đó hãy thử đi và khi mà chúng ta yêu ai thật đừng đừng ngại ngần cho cái việc mà thể hiện cái cảm giác của người đó thì mình cảm giác như là hai người đã đến xuất phát điểm với nhau là những cái trong cái trạng thái đó rất là trong sáng rất là ngại ngần giống như tình bạn cái kiểu nó không có tình yêu vùng vãi như một thì cái gì nó cũng từ từ ta nói là lửa rừng gom thì lâu ngày cũng bén <laughs> ai biết được chúng ta có con rồi thì chúng ta lại có những cái khoảng khắc nó vui vẻ nó ngọt ngào hơn là sao đúng không và đứa con này của các bạn á sẽ là một cái phép màu vậy đó mà nó cứu rỗi cho cái tình yêu này nó thính rỗi cho cái tình yêu mà nó chưa tới đâu của mọi người đó sẽ rút những cái điều tiêu cực ở trong cái cuộc sống hôn nhân của hai người nha chúng ta có love love và wow mọi người love love à hồi nãy mình á à, mình rút liên tục rút được những cái lá mà nó nói về những cái mối liên kết nó rất là vượt lên không gian và thời gian đó mọi người tại vì bây giờ là rút thêm được lá là và string lamp ôi trời ơi, mình không muốn nói những cái thuật ngữ như thế này đâu mọi người tại vì mình biết mình còn quá lát thì mình có thể nói những cái từ nó nó nó nó triết học mà nó nó sâu xa như thế nhưng mà mà muốn ngồi wing lamp như thế nào cũng được à, mọi người hãy nghĩ đơn giản là hai các bạn là những cặp linh hồn mà nó mang cái tính chất đặc biệt long trọng và có thể ở bên cạnh nhau rất là lâu xuyên qua không gian và thời gian mọi người à, một số wow trời ơi sao mình càng gúc mình cảm thấy cái, cái lá bài những cái lá bài này nó không phải nói về những cái điều tiêu cực đó mọi người mà nó đang nói về một cái sự chắc chắn ồ oh, rồi mình hiểu rồi tám cấp các bạn đã sợ quá lâu các bạn sợ là các anh chàng uh, các bạn sợ là vợ hoặc chồng của mình á sẽ đánh giá các bạn khi mà các bạn thể hiện cái tình cảm đó uh, vì hai người không thành thật với nhau ừ. hai người không có thể hiện cho nhau rõ ràng biết được là cái cảm xúc mình đang nghĩ cái gì chẳng hạn như lúc mà các bạn nói với chồng các bạn á các bạn nói là hôm nay anh đi làm có mệt không uh, mọi thứ có ổn nha không thì nếu mà người chồng của bạn nói trời ơi sao tự nhiên hỏi mấy câu xến xúa vậy cái tự nhiên các bạn trùng lòng các bạn không hỏi nữa ngày hôm sau các bạn về các bạn quê các bạn không hỏi nữa đúng không các bạn ta không hỏi nữa trời tại vì anh ta đâu có muốn trả lời đâu ta hỏi như vậy nhưng mà nếu mà các bạn hỏi tiếp biết đâu các bạn sẽ nghe anh ấy nói ờ, mọi thứ đang rất là tệ hay là như thế đó anh đang trải qua những cái chuyện à, buồn như vậy đó mình chắc là cái người không có người nào từ chối cái sự quan tâm từ vợ hay chồng của mình hết mọi người trừ khi hai người không yêu nhau thôi nhưng mà mình thấy ở đây á cái tình cảm của hai người là có ha và cái mặt khi mà mình rút những cái bài này về cái sự tiêu cực á thì hai người á còn thiếu với nhau cái niềm tin đó mọi người kiểu như là vẫn chưa tin tưởng để phô bày cái cái cảm giác của mình cho người kia biết à, tại vì mình cảm giác hai người quá quá là chân thành và xuất phát điểm với nhau là những cái người mà có thể ở bên cạnh nhau rất là lâu nhưng mà nếu mà gọi là đến tình yêu thì nó vẫn chưa đủ hai người vẫn chưa đủ tin và chưa đủ thể hiện cho người kia biết tại vì giống như là mọi người giống như là đi tới cái có lẽ là mọi người đã có thể vượt qua cái bức tường tình cảm là tình yêu rồi tuy nhiên là mọi người lại sợ mọi người lại sợ là không biết là nếu mà mình nói với người ta như vậy người ta có ở bên cạnh mình nữa hay không và ngay khi mà các bạn kết hôn rồi các bạn vẫn lo là nếu mà mình nói như vậy với người đó hơi kỳ quá hay không <laughs> tại vì à, hai người đã ở bên nhau lâu trong cái trạng thái tình bạn hay bây giờ bạn nói là bây giờ tao tao yêu mày hay là tôi yêu bà vậy đó tự nhiên nó có kỳ không nó nó có phi phi hợp lý hay không mọi người có nhìn mình ánh mắt nhỏ xé hay không mọi người vô tình xây cho mình một cái rào trắng mọi người không dám bước qua mọi người sợ nhưng mà rõ ràng là mọi người có thể đưa cho người ta biết thể hiện cho người ta biết là mình yêu người ta như thế nào và cả đối phương của bạn cũng vậy nữa mình thấy ở đây không phải là năng lượng từ bạn không nha mà cả đối phương của bạn nữa hai người cần cởi mở với nhau nhiều hơn đưa cho nhau một cái sự tin tưởng nè mọi người có thể là hai người có tình cảm với nhau mà chỉ là thiếu một chút gì đó thôi ngay từ đầu cái tụ bài số 2 là mình cảm thấy cái năng lượng nó rất là mâu thuẫn rồi và mình tin là hai người này nếu mà bạn đang nghĩ đến họ ngay bây giờ à mình chắc hai người sẽ kết hôn với nhau luôn á mình mình nghĩ chắc luôn á nếu mà không biết là các bạn kết hôn với người này hay chưa nhưng mà mình nghĩ là hai người sẽ kết hôn với nhau luôn mà cái tình cảm này à, nó cần rất nhiều sự vun đắp từ hai phía nha các bạn cần phải đưa thêm nhiều cảm xúc hơn nè các bạn thấy lá lá tám cốc không nếu mà cái lá này á là lá 10 cấp thì mình đã không nói như vậy rồi nhưng mà cái vấn đề này là các bạn mới chỉ đưa có 8 cấp thôi các bạn cần phải thể hiện nhiều hơn đó là hai người có tình cảm với nhau nhưng mà cứ sợ sợ sợ sợ sợ biết thì không biết chừng nào mới đưa được cho nên ở đây là các bạn hãy đưa nhiều hơn chúng ta có có cái sự tin tưởng và có cảm xúc luôn thì lúc đó là cái mối quan hệ này nó sẽ là the love rồi nè hai người cần tin tưởng và cho yêu nhiều nhiều hơn nhiều hơn là thể hiện nhiều hơn đừng ngại đừng ngại nên là người chia sẻ cười ra mới đầu thì hơi kỳ kỳ nhưng mà nói viết sẽ quen à, không cần phải nói kiểu như là các bạn con người cũng ra có một cái hình ảnh thích nghi rất là tốt luôn á mới đầu nghĩ như vậy thôi nhưng mà khi mà nhìn thoáng hơn rộng hơn vượt qua những cái đào chắn á thì ngoài kia bao la biển lớn mà đúng không cứ yêu đi thì cuộc đời cho phép <laughs> và chúc những bạn tuổi hai sẽ nếu mà các bạn đang có gia đình á thì mình thấy hai người đừng ngần ngại chia sẻ nhiều hơn ha lắng nghe và cho nhau những cái cuộc trò chuyện nó nó mang cái tính giải phóng bản thân mình nhiều hơn đừng gò bó bản thân mình nữa ừ. đó đó là tụ ba của những bạn tụ hai okay. nha bây giờ sẽ là đến tiết mục à, à, nếu mà hai bạn kết hôn với nhau thì hai người sẽ đi du lịch honeymoon ở đâu chúng ta sẽ có một cái từng chân mặt ở đâu hey. Ừ. Japan mọi người Hokkaido này trời ơi nếu mà đi Hokkaido là đi vào mùa đông là hết sản mà tẩy luôn mà hôm ngày ở Sài Gòn rất là lạnh nè mọi người trời thì tưởng tượng buổi sáng mà có một cái cái suối nước nóng để tắm và giờ lạnh á rồi nó hạnh phúc lắm luôn mà chưa kể là đi cái này mà với chồng với vợ nó thì ừ tuyệt vời mặt trời tăng thêm tình cảm à, mình cũng nói như vậy nếu mà muốn ví dụ nha ví dụ hơn là mình nếu mà được lấy chồng có một cái ước mong rất là đơn giản như là mình có thể là khi mà mình lấy chồng á mình có thể được chồng mình dẫn mình đi tắm thứ nước nóng ở mình Nhật thôi đúng rồi ai cũng ước mơ mà đúng không mọi người à, cảm ơn những cái bạn tụi hai đã lắng nghe tới phút này nha ok đây là những uh, uh, bạn tụi ba nha ok okay in the reason and dream of the future trời ơi cái gì mà mơ mộng dưới đại trời ngăn cái lá bài này nó rút ra là mình <laughs> nè cái cái lá bài này nó nó nói là những cái gì mà các bạn mơ mộng các bạn hoàn toàn có sức để kiến tạo nó thành sự thật mà các bạn muốn lấy họ thì lấy đi đừng ngần ngại đừng đừng chần chừ gì nữa cái bài này á nó có nói ờ à, cái khi mà mình rút được cái bài này nó nói là khi mà các bạn mơ mọi thứ đều có thể uh, các bạn sống ở thực tại và có quyền mơ về tương lai sau này uh, đặt ra những mục tiêu giấc mơ lớn và cùng nhau tạo ra những cái giấc mơ tốt hơn à, có được mục tiêu sẽ giúp ta định rõ và đi theo được những gì thật sự quan trọng thì cái cuộc hôn nhân này có vẻ như là một cái sự mong muốn rất là xa kiểu như là một kiểu như là một cái xa vời một cái gì đó xa xỉ với những cái bạn tụi ba luôn ha à, cái năng lượng nó đang nói các bạn là các bạn mong cầu và kiểu như là cầu khẩn cái điều này luôn á nếu mà hai người kết hôn với nhau đây là một cái giấc mơ của các bạn luôn một cái giấc mơ rất là đẹp rất là lung linh rất là kỳ ảo thanh best of tình yêu của bạn và họ là đầy rẫy một cái sự bao dung trao dồi được những cái điều đó không một thời gian dài kiểu như là càng ở bên nhau thì các bạn lại càng cảm thấy như là họ có những cái điều không tốt này mình cũng yêu luôn cả những cái điều đó wow đây là một cái một cái cách nhìn nó rất là nhẹ nhàng nó, nó thoải mái hơn ờ à, nó là một cái giấc mơ rất là đẹp ừ. và nó rất là nhiều cái sự kiên nhẫn ở trong cái cái cuộc hôn nhân này luôn và à. mình chưa hãy chọn tình yêu bạn luôn có một cái sự lựa chọn và hãy làm nó với cái tình yêu của mình ờ, nè cho dù là các bạn có cưới được họ hay không cho dù là cái mối hôn cái cuộc hôn nhân này nó có là một cái giấc mơ sai thỉ đi nữa thì các bạn hãy cứ yêu và thể hiện cái tình yêu của mình đó và luôn luôn cho họ biết là mình yêu họ nhiều như thế nào à, cái cái cái cuộc hôn nhân này nó nói là các bạn chọn chọn cái cuộc hôn nhân này vì tình yêu của các bạn à, các bạn sẵn sàng bao dung và trắc ẩn với cái tình yêu của mình tình yêu mà nó rất là nhiều cái sự kiên nhẫn và thấy cái thông điệp của những cái lá switch và flop nó khá là ngắn thôi bây giờ mình sẽ rút đến à, thông điệp của bộ bài uh, God Night Wooden thông điệp của những mũi thần uh, ờ, The Situation We Have Bad Handle các bạn sẵn sàng bỏ qua những cái điều tiêu cực để để có thể đến với người này à rồi mình hiểu rồi khi mà những cái lá này nó xuất hiện ở đây á các bạn hoàn toàn bỏ ngoài tai những cái điều mà uh, khi mà hai người kết hôn với nhau á các bạn đã trở nên kiên nhẫn hơn sắt thép hơn kiên cường hơn để có thể bỏ qua những cái quy tắc những cái điều lệ thông thường và những cái gì mà nó mang cái tính tiêu cực người ta đánh giá các bạn là hai người không hợp với nhau đâu à, mày và nó không xứng với nhau thì bây giờ cái giấc mơ đó xa xỉ như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể quyết định nó các bạn có thể những uh, giữ vững cái lý trí của mình và chọn cái hướng đi bằng cái tình yêu này true love các bạn uh, chọn mọi thứ mọi cách giải quyết nó bằng cái tình yêu của mình cả người ta đâu có yêu chồng hoặc vợ của bạn đâu đúng không chỉ có bạn mới có quyền được làm điều đó và khi mà họ là chồng là vợ của các bạn thì cái việc mà thể hiện tình yêu là một cái sức hết bình thường um, họ có quyền nói miệng là của họ nhưng mà cái cách thể hiện như thế nào mà cái cách giải quyết như thế nào thì lại do một mình bạn quyết định như những điều đó cái lá bài này nó đang nói là các bạn rất mạnh mẽ ha rất kiên quyết và luôn luôn luôn sẵn sàng kiên nhẫn với đối phương của mình cho dù uh, cái người xung quanh có lời ra tiếng vào nhiều như thế nào nữa thì mọi người vẫn trong một cái trạng thái rất là kiên cường á cái lá bài này là một lần nữa nó cổ vũ cho cái quyết định hôn nhân của mọi người mình cảm giác như là <laughs> mọi người đang đấu tranh cho cái cuộc hôn nhân này đấy một cái mơ ước xa sĩ giống như là mọi người đang đang thích cái người đó lâu rồi và luôn bị bàn ra là hai người sẽ không đến được với nhau đâu à, kiểu như là rất tận tâm tận tận tận lực đó mà mà kiểu không được kiểu như là một cái ước mơ rất là xa vời mọi người luôn và hai người mà kết hôn với nhau á cái điều này nó lại càng tăng lên đi nữa thì cái lá bài nó đang nó nói là các bạn đừng sợ hãi đừng dùng bước hãy lắng nghe những lời bạn đừng đừng lắng nghe những cái lời ca tháng những cái điều tiêu cực từ xung quanh và hãy sống thật với chính mình đừng chê giấu nó các bạn yêu họ như thế nào bạn yêu người chồng người vợ của mình như thế nào và cái tình yêu này nó nó có thật như thế nào thì hãy ghi nhận những cái điều đó và thiết hành thực thực hiện thôi thực hiện là cái mối quan hệ hôn nhân này thật sự tốt như thế nào và hãy sống thật cho chính mình và các bạn có quyền hạnh phúc uh rồi là những cái cái giống như là một cái sự cổ vũ cho một cái cuộc đua vậy đó mọi người thấy cái tụng a này là giống như là mình cảm giác như là mọi người đang ờ, đang kiểu <laughs> đang đang đó, đánh cược cái cái số phận hiện tại nếu mà họ là được họ là giống như yêu hoặc chết bị tròn mọi mạnh mẽ lên các bạn rất mạnh mẽ và các bạn mạnh mẽ hơn các bạn nghĩ à, cái sức mạnh của các bạn nó có thể mang lại sự hạnh phúc ừ. <laughs> mình còn nói gì nữa đây cái, cái, cái giấc mộng tình yêu những cái giấc mộng hôn nhân của mọi người khi mà hai người uh, cưới nhau á thì mình cảm giác như là cái cái cái cái cái tình yêu này nó nó nó rất là mạnh mẽ và nó nó là một cái sự đấu tranh nội tâm rất là lớn luôn kiểu như hai người cực kỳ kiểu như phải là yêu nhau dữ lắm thì mới có thể uh, bỏ qua cái cái cái cái các bạn tán xung quanh là mình cảm giác là cái cuộc hôn nhân của hai người á bị uh, xung quanh bàn ra rất nhiều có thể là ba mẹ các bạn cũng không đồng ý nè rồi cả cái những người bạn xung quanh cũng không đồng ý nè nghĩa là hai người sẽ không hạnh phúc đâu nhưng mà những cái lá bài đó, là đừng bỏ cuộc thì các bạn mới biết các bạn còn cái gì người ta có quyền bàn tán có quyền nói ra nó vào nhưng mà sống hạnh phúc hay không là quyền của các bạn ừ đó cho nên là cái mối quan hệ hôn nhân này nè mình thấy ngay những lúc đầu là bị dập lụi đầu tiên luôn nhưng mà chỉ còn có tình yêu là các bạn tin tưởng vào những cái điều mà các bạn mơ mộng nó sẽ trở thành hiện thực và ngoài ra cùng với sự kiên nhẫn cái ẩn mạnh mẽ của các bạn á, thì các bạn hoàn toàn có quyền được hạnh phúc ừ, mình thấy cái mối quan hệ hôn nhân này nó nó được chúc phúc bởi các nữ thần mà nó nói là đừng bỏ cuộc các bạn đang yêu người đó bạn yêu đúng người rồi các bạn hãy cứ thể hiện tiếp đi và các bạn biết rõ là các bạn kể làm được cái gì hãy tin tưởng vào cái nội tại của mình và tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa những nào không bây giờ mình sẽ đúc những cái lá tarot cho cái cuộc hôn nhân đầy đầy tính chiến tranh này ha ta có đầu phu ừ. của hành trình mới à ừ. ừ. <laughs> là một cái uh, chuyến phiêu lưu rất là thú vị ừ. có vẻ như mình thấy mọi người rất là đấu tranh nội tâm để có thể có được cái mối quan hệ hôn nhân này phải làm mọi cách để phải cố rất là nhiều ồ oh, ba cấp hai cấp nha mọi người ơi là <laughs> năm cấp ừ. và cuối cùng là bảy gậy ừ. có yêu hay không có có dòm ngó từ mọi người xung quanh hay không cũng có các bạn uh, tổ ba nè cái cuộc hôn nhân của các bạn á nó rất là mưa gió mưa gió từ lúc mà hai người nghĩ về cái chuyện hai người kết hôn với nhau và sau khi hai người kết hôn với nhau rồi những cái mưa gió này vẫn không ngừng kéo tới uh, tình cảm của hai người mình cảm giác như là nó nó giống như một cái sợi chỉ mong manh gì đó và nó sẽ sẵn sàng tức bất kỳ lúc nào ừ. tại vì xung quanh các bạn nó có quá nhiều drama đi à, như thế này các bạn à, các bạn nè cái tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ như là cái lá rau phô này nè là những cái người rất là vui vẻ rất là đang rất là hạnh phúc và vui vẻ bước đi trên cái hành trình của mình có nghĩa là hai người vẫn đang rất là tự tin rất là nhiều năng lượng như một cái một cái chặng hành trình mới nha và mới đầu á, thì hai người sẽ có rất là nhiều tình cảm với nhau ở đây mình có cái lá hai cấp này chứng tỏ là hai người có một cái sự tương tác tình cảm qua lại với nhau rất là tốt có nghĩa là anh yêu em mà em cũng yêu anh đó đó ừ như vậy uh-huh. và đây chúng ta có ba cấp ba cấp ở trong trường hợp này các bạn có thấy uh, một cái người đàn ông mà ở trên có ba cô gái đang nhìn thú hay không thì cái anh chồng của các bạn hoặc là cô vợ của các bạn đó là một cái người đấy khá là được lòng người khác ừ. Ừ, khá là chúng ta gọi ta gọi là gì đào hoa ừ đúng rồi đào hoa và người ta sẵn sàng dòm ngó và thậm chí là giành giọt luôn ai à, chúng ta có năm cấp nữa nè trời ơi các bạn có thấy cái hình ảnh mà hai cái cô dâu đánh nhau sức đầu mẹ chế để giành một người đàn ông hay không thì các bạn hiểu sao cũng được kiểu như là cái tài gái sắc hay gì đó cho dù hai bạn kết hôn rồi thì cái đối tượng của bạn hoặc là bạn liên tục bị người khác um, uh, ta để ý thậm chí là có nhu cầu mang đi chỗ khác luôn mọi người hiểu ý mình không là có nghĩa là hai bạn bây giờ mình nói trường hợp là đối phương của bạn ha cho cho nó dễ thì có thể như là cái anh chồng của các bạn hoặc là cô vợ của các bạn là một cái người rất là là hoa và họ vẫn tốt là một cái nguồn năng lượng là thu hút người khác và những cái người này á sẵn sàng lắm lấy làm tiêu nè làm tiểu tam nè làm những cái gọi là cái phản diện á, để phá hoại cái hạnh phúc gia đình của bạn cái tình cảm này đó nó cần rất nhiều sự mạnh mẽ đến từ cả hai luôn chứ không là sẽ giữa đường đứt cánh và rất may á, thì mình rút được cái lá bảy gậy ở đây nữa và theo mọi thứ thì mọi người vẫn combat với nhau kiểu như là ờ, mưa gió như thế nào thì cũng vẫn ở lại nhưng mà mình thấy mọi người phải kiểu như là phải đi một cái đoạn đường rất là dài thì mới có thể trải qua được như này mình thấy mọi người thấy có một cái xu hướng rất là mệt mỏi và thậm chí là nhựa đường á muốn muốn bỏ đi đầu luôn á cảm giác là mệt quá ngay từ đầu là mình có phải là mình đã sai mà bắt đầu cái mối quan hệ này hay không và các bạn nản lắm các bạn nghĩ là trời ơi ngay từ đầu mình đã mình đã thấy cái cuộc sống xung quanh những cái thứ xung quanh nó đang rất là đã đảo mình ai cũng khuyên là mình đừng nên làm cái này ba mẹ không bạn bè không không có một ai ủng hộ mình hết bạn cảm giác như bạn yêu họ và bạn cưới họ về làm chồng làm vợ cả một cái thế giới nó đã đảo nó nó nó nó nó uh, nó mang cái tính coi thường các bạn luôn á <laughs> giống như là cả thế giới này phản đối các bạn khi mà các bạn cưới họ về còn trong cái ông cái tình thái như thế này nữa họ lúc nào cũng cũng như là mình cảm giác là chỉ còn lơ là một cái là họ sẽ rời khỏi cái vòng tay của mình thì không ai không ai muốn cảm giác này đó không ai muốn yêu một cái người mà họ để tí cho là mất đúng không mọi người thì cái cái mối quan hệ là nó nó nó sẽ trải qua rất là nhiều những cái cảm xúc mà nó tiêu cực mình cảm giác như là hai người yêu nhau thì có yêu nhau đó nhưng mà phải còn phải đấu tranh và phải cùng nhau đi một cái quãng đường rất là xa phải trải qua những cái điều tiêu cực này rất là lâu thì hai người mới có một cái happy ending như thế này là bài gậy cho một cái tụ bài nó thường đại diện cho một cái hành trình dài thậm chí hai người giữa đường đứt cánh rồi sao nó cũng mới quay lại với nhau nó mọi người đợt phu có một cái gì nó hơi ngông cuồng và nó hơi tự phát một chút xíu kiểu giống như là thích chứng tỏ cho cả thế giới biết là à, tôi có đủ sức và tôi có thể làm được như điều đó người ta càng cấm các bạn càng làm ừ đó cái đá đầu hôn nó như vậy đó cho nên á cái giữa đường các bạn té hơi đau và thậm chí là hai người sẽ có cái xu hướng là từ bỏ nhau ừ. mình thấy là dễ dễ gãy gánh lắm nha nhưng mà à, có vẻ như sau cái chặng hành trình mà nó à, đầy drama như thế thì hai người nhận ra được cái cái giá trị của à, đối phương ở trong cuộc sống của mình và quyết định là comeback à, nhưng mà mình đã nói rồi ha cái đoạn đường nó rất là dài và nó đòi hỏi rất là nhiều sự kiên nhẫn các bạn có thấy hình cái đồng hồ trên này và cả người đàn ông này nữa wow nó là một cả một cái sự cố gắng luôn của mọi người cái tụ ba này nó <laughs> nó cần phải giống như là vận dụng nội công và vận dụng hết cái sự may mắn của mình thì mới có được cái cuộc hôn nhân này một cái cuộc chiến sống còn wow mình sẽ hỏi bài cái mặt tôi cực cái cuộc hôn nhân của hai bạn là gì và sau đó mình sẽ rút cái là tích cực đang nãy giờ nói những cái điều nó hơi nó hơi nặng nề một chút mình sẽ rút luôn cái mặt tiêu cực và sau đó chúng ta chốt đơn bằng những điều vui ha những điều tiêu cực trong cuộc sống hôn nhân của bạn và họ là gì xảo xu bạn kết hôn á các bạn sẽ được may mắn kết hôn với một người rất là tốt à, nếu mà bạn là nữ á bạn sẽ thấy được một người đàn ông tốt và đây là một người đàn ông mà luôn trong một cái trạng thái này khiến cho người ta cảm thấy là anh ờ anh chàng đó là rất là tốt hoặc là có điều kiện và sẵn sàng sẻ chia với người khác và thậm chí ngay từ đầu các bạn bị thu hút với cái sự tốt này luôn nghĩa là họ rất là tốt và bạn thích điều đó nhưng mà các bạn biết không họ tốt với bạn và họ tốt với cả những người khác nữa <laughs> và cái cái cái điều này á nó khi mà hai người quen nhau là họ đã tốt rồi nhưng mà sau khi mà bạn kết hôn á họ vẫn tốt với những người khác họ tốt ở đây là mình thấy là họ không ngại giúp đỡ nè và sẵn sàng à, cư xử nhẹ nhàng và chia sẻ với những người xung quanh đúng một cái người rất là được lòng thiên hạ luôn mọi người cái bạn nhà rất là yêu kiều rất là đam thắm với mọi người xung quanh là một cái nhân vật rất là được lòng thiên hạ luôn và các bạn không thích điều này các bạn không thích điều này và đó là lý do tại sao chúng ta có lá uh, để đi bộ ở đây cái lá để đi bộ trong cái tổ bài này nó đại diện cho sự ghen tuông của mọi người có nghĩa là các bạn càng thấy họ tốt như người khác là các bạn lại liên tiếp lên họ đó là trời tại sao anh đã có em rồi anh đã có anh em đã có anh rồi mà em lại cứ tốt với mọi người xung quanh như vậy và các bạn không vừa lòng với cái sự tốt bụng của họ ở trong điều đó các bạn cứ liên tục các bạn cứ liên tục à, bới lum tìm bớt vì một cái lý do cụ rích là tại vì họ tốt với nhân ca thì những người xung quanh bạn không thích cái câu ờ. chuyện thực tế phũ phàng như vậy nghĩa là họ tốt với bạn và cả những người xung quanh nữa họ là một người rất là biết điều rất biết chia sẻ và là một cái người rất là tốt bụng luôn tại vì năng lượng có lá sáu xu là mình thấy một cái người rất là tốt bụng và họ rất là biết suy nghĩ cho người khác ừ, không ngần ngại cho đi à, <laughs> nhưng mà trong một cái mối tình hôn nhân mà đi kèm với lá đi bồn nữa thì mình cảm giác như là cái điều này á nó kéo dài và các bạn có biết không cái, cái tổn thương của các bạn á là như thế này là họ họ càng thể hiện cái điều đó thì các bạn lại càng muốn giữ họ ở bên cạnh là anh tốt thì phải đâu em tốt với một mình em là đủ rồi nhưng mà hai người cứ cứ vì những cái điều đó và cái nỗi bất an nó càng chất chồng lên và nó thành một cái sự ám ảnh thành cái đó là điều buồn này nó kinh khủng ghê chưa và cái các bạn càng tức giận các bạn càng ghen tu thì họ lại càng dỗ ngò à, anh anh không ý gì đâu và các bạn sẵn sàng bỏ qua chỉ cần họ cười một cái chỉ cần họ vui một cái tại vì họ là ước mơ của bạn mà các bạn muốn kết hôn với người này các bạn yêu người này các bạn muốn giống như là muốn chứng tỏ ra cả thế giới là mình rất hạnh phúc mình rất hạnh phúc với những cái lựa chọn của mình và khi mà họ lại nói là ngon tiếng ngọt thì các bạn lại dịu lòng các bạn lại cưng bỏ qua được và mình nghĩ là mình không biết cái cơn ghen tuông của các bạn nó sẽ kéo dài được bao lâu tại vì người ta nói cái kim trong mọc thì ngày cũng ngày lòi ra và cái trái bom á, mà nó hết chịu nổi nơi cũng phát nổ <laughs> thì cái mối quan hệ này nó nó kiểu giống như là có một người luôn tốt tất cả mọi người và còn người, người còn lại thì cảm thấy bất an cảm thấy lo lắng và cái người kia thì cứ dỗ dành cái người này thì cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại nó giống như một cái bùng binh là mọi người mình thấy là rất là nhức đầu luôn <laughs> cái độ này á, quan trọng không phải là yêu nhiều bao nhiêu nhưng mà cảm giác là ghen tuông rất là lo lắng rất là sợ hãi đối phương sẽ rời xa mình một cái năng lượng ám ảnh à, chúng ta có kỹ sĩ xu à, tiền tiền bạc tài chính tốt lên nè có vẻ như là hai người à, khi mà kết hôn với nhau rồi á, thì sẽ uh, kiểu như là tiền bạc nó sẽ ok la hơn ba cấp nè uh, wow 10 cấp thấy à, à, nè à, nếu những các bạn mà tụ ba mà đang cố chứng tỏ cho cả thế giới biết là à, lúc trước á là à, người khác nói là à, bạn thân chứ cái anh chồng của bạn không hợp đâu à, bạn với cô vợ của các bạn không hợp đâu hai người đến với nhau thì có toan mà thôi thì cái đó này nó là các bạn hạnh phúc ở, ờ, được ở bên cạnh họ là bạn hạnh phúc cái là 10 cấp này nè các bạn được yêu và các bạn vui vẻ về cái quyết định của mình và cái cái lá à, ờ, cái lá mười cấp ở trong cái trường hợp này nó cũng đang nói với mình là các bạn đang cảm thấy rất là thoải mái và vui vẻ như cái điều đó các bạn đã chọn đúng rồi mặc dù nó hơi vất vả một chút ừ nhưng mà cái tình cảm của bạn nó có một cái hồi đáp và nó có một cái phần thưởng xứng đáng những cái quyết định của mình cũng như là người ta hồi xưa người ta chỉ nói là à hai người không hạnh phúc đâu nhưng mà bằng chứng là hai người hạnh phúc rất là lâu cái lá ba cấp này nó còn nói là xưa mà bạn và ba mẹ các bạn cãi nhau vì cái cuộc hôn nhân này là ba mẹ các bạn không có chúc phúc cho các bạn trong cuộc hôn nhân này thì khi hai người hạnh phúc như thế này thì có thể như là ba mẹ của bạn chuyển hòa diễn quý lại cái kiểu hoặc là bạn bè của các bạn tự động tìm lại các bạn nói chuyện cái kiểu rồi các bạn à, cũng có cái nền kinh tế nó ok la hơn lúc đó là, bây giờ thịt nói bây giờ cái điều kiện tiên quyết trong một nói chuyện là trong túi các bạn có bao nhiêu tiền <laughs> mọi người nghe nó hơi phụ phàng nhưng mà thật sự đó là một sự sự thật rất là dễ chứng minh luôn á kiểu các bạn già thì các bạn nói gì cũng đúng rồi các bạn kết hôn tốt hơn á tại nghĩa là bạn có những cái bước tiến xa hơn những cái uh, trong cái cái tự tiền bạc và các bạn đang có hạnh phúc của tình cảm của mình mặc dù là nó có hơi uh, uh, mạo hiểm một chút nhưng mà các bạn đang rất là hạnh phúc và hơn là các bạn sẽ gặp được những cái người bạn mới những cái người chi kỷ mà các bạn nghĩ là nó sẽ hợp với mình hơn là những cái người tối ngày cứ bắt lông tìm vết và sẵn sàng chia rẽ bạn với người yêu của các bạn hả bao nhiêu là cái người mà các bạn đang nghĩ đến hay không thì các bạn vẫn luôn hạnh phúc với cái quyết định của chính mình à mạnh mẽ lên những bạn thứ ba thì uh, đây là một cái uh, nước mà nếu mà các bạn kết hôn với cái người mà các bạn đang nghĩ đến trong đầu thì nếu mà hai người điêu ở ừ tất trắng thì hai người cứ đi đâu cái này là vui thôi nha mọi người cái này là vui nết thêm thôi ha à, chúng ta có Canada thành phố Toronto à mình có một cái mơ ước nhỏ bé như thế này nếu mà mình không sống ở Việt Nam thì mình rất có hy vọng là mình có thể định cư tại Canada mùa thu mọi người vì nó có lá phong đỏ trời ơi mình có cái phim uh, uh, yêu tinh đó mọi người trời ơi khi mà cái cô nàng uh, nữ chính mà được đến uh, Toronto cái thành phố của Canada trời ơi mình đã say đắm cái nét đẹp của Canada từ dạo đấy và mình có <laughs> mặc dù là mình chưa mình chưa có đến uh, Canada bao giờ mình cũng không có tiền để đến nhưng mà mình thật sự là mình có một cái tình cảm rất là biệt với đất nước lá phong những người dân của họ rất là vui vẻ rất là thân thiện luôn mình hy vọng nếu mà hai người có đi hưởng tôi cho mặt thì chúng ta sẽ có một cái chuyến à, du hí vui vẻ tại thành phố Toronto của Canada nha mọi người và đây cũng là ba tụ bài của ngày hôm nay một cái tụ bài rất là dài ha và như thường lệ nếu mọi người có bất kỳ những cái ý kiến cũng như những cái ý tưởng mới này cho kênh của mình thì bạn hãy bỏ lại comment bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người